thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối mình phỏng vấn mình hỏi han thôi thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt xong rồi bụng thì to tại mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó ừ. thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi chị chị anh kia chưa có vợ à Lúc em 30 tuổi rồi Mà à, em bị dục lắm Chưa có gia đình là em chưa Chưa ừ. có người yêu Vâng chưa luôn à, à Thế là, là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu ừ. dạng như là ừ, kiểu à có mục tiêu Mua liền đúng không? Có mục tiêu Thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn à. Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau Gia đình bên em thì ờ, em không có dẫn ừ, đồng chí này về nhà nhiều không dẫn về một ngày nào không, trước luôn. khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về và em muốn biết nhà ông to ủa to vật vã to lắm thì luôn nhà ở đâu em, mà biết thế em còn tấn công nhà ở đâu nhà ở cầu giấy hà nội cầu giấy hà nội à? bố mẹ em thì cũng nói tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi <laughs> vợ em nó nói là trúng số <laughs> em nghĩ là đúng là cứ ờ, đam mê á ừ, rồi rồi tận may nó sẽ tới đúng thật sự ừ. luôn ạ vì em 87 đồng chí này 78 ừ hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi là các cụ đã không thích các cụ đã thế sao rồi lại vâng. đuổi lại tứ hành xung ừ, đồng chí này thì cũng cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh à, không thích em em mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi xung tuổi này kia thế em lại vẫn quan điểm cũ em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à <laughs> em bảo thế đấy bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em à. thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn còn lo là anh còn đi mà còn phải đi bước nữa 40 <laughs> tuổi thanh định đi bước nữa mà mấy tuổi em bảo thế ừ. em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nhà mẹ anh đi ừ. thế là em vẫn tự tin em rất Đúng. tự tin ạ ừ. hay quá vâng Dạ vâng, ờ, hôm nay ờ, nhân cái cơ hội ờ, gặp mà hai MC ở đây thì Ờ, lời đầu tiên thì em xin ờ, thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài ừ. xin cảm ơn các MC vì, vì ờ, cảm ơn chị Hồng Vân cảm ơn anh Quốc Thuận những cái chương trình uh, truyền hình rồi uh, những cái uh, tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có có thêm một cái món ăn tinh thần để mà uh, cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương uh, em thì uh, có một thời gian dài vậy uh, Ờ, sống và làm việc tại Angola à, à, xa quá ha Angola ừ. trên tay đây mọi người rất là quen thuộc đây là cái mô biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa Ồ. và nó cũng chính là cái cái ờ, điểm đến điểm kết tinh điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em và à. sau khi về thì bọn em cũng hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ ừ. uh, để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo và cũng thay mặt ờ, cho các anh chị em trong cái dự án ờ, hành trình của trái tim thì cũng để tặng ờ, thông qua hai mc để tặng chương trình và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. À, anh hiểu rồi. Em xin cảm ơn chị. Xin dạ. rồi, chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin rồi, chị cảm ơn em. Chào Chị. Cảm ơn lại. Xin cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Dạ đúng vâng. rồi. <laughs> Dạ. rồi dạ à, bây giờ à, chúng ta sẽ đến với phần uh, chính thức của chương trình vợ chồng son vâng à, xin mời hai bạn giới thiệu về mình à, em xin phép được giới thiệu trước tôi tên là lê hồng quân hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông à, cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo đó là hoàng trường media quân bao nhiêu tuổi à, hiện nay đang ở đâu dạ hiện tại thì em em 43 tuổi 43 vâng Chào à, chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Hmm. À, à, em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. À, vâng, em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại chuyên biệt về à, à, đối ngoại tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì là vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng ờ, đưa tin về người Việt Nam nước ngoài cho nên đây là vừa là nhân vật vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không mà tại dạ. Trường Sa đúng không dạ. ồ ủa nhưng mà lúc đó là là là quân đi đâu ra Trường Sa em thì được ờ, đại diện cho kiều bào của Angola để ờ, ừ. đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam và bên ừ. báo em thì biết à. được cái thông tin đó cho nên là cử em đi rất nhiều lần lỡ lỡ hẹn với Trường Sa thì cái năm đó em được cử đi công tác thì đi chung chuyến tàu với ông này khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay có những cái nhân vật tốt nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba ba đại biểu ở châu phi thì đều là ba anh nam cả bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật thì ừ. sau khi mình đã check xong ừ, gọi là có, có tư liệu có có tư liệu về cái nhân vật này thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối mình phỏng vấn mình hỏi han thôi thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu <laughs> nhẹt xong rồi bụng thì to vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó ừ. thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi chị chị anh kia chưa có vợ à Lúc em 30 tuổi rồi Mà à, em bị chưa, dục lắm Chưa có gia đình Dạ em chưa Chưa ừ. có người yêu Vâng chưa luôn À, thế là, là em nghe thấy thông tin đến một cái là ừ. kiểu ừ. dạng như là ừ, kiểu à có mục tiêu Cũng mua liền đúng không ừ. có mục tiêu thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn ờ. chứ còn em thì sao lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại tại vì là ờ, cũng ờ, thời gian đầu thì ờ, cũng chưa chưa chưa chưa đứng trước đám đông nhiều thế nên là Ờ, thấy nhà báo đến là, là có tránh bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy ờ, thì cẩm lai đã đã đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái ừ. cái tự tin hơn và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập nói chung là nó cũng khó tả lắm nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng nói chuyện thì rất là rất là dễ mến nói chung là có cảm tình đó và có cảm tình và sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu thông thường ạ mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy à. là 10 ờ, ngày. Tức là mà cái 10 vâng. ngày đó nó lại có những thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó nhưng đối với bọn em thì v hai là với người mà có mục tiêu như em á, ừ. <laughs> thì nó lại rất thuận lợi vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng không có một à. phương tiện nào liên lạc với à, bất cứ người thứ ba à. vâng. đúng chỉ có gặp nói và nói thôi à. đúng chỉ không? có gặp, gặp tức là à? giao giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của của của à. sở chỉ huy á là nó sẽ gọi là Ờ, chị ờ, like ờ, lên phòng 501 có cán bộ gặp hoặc là anh quân lên này gặp thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu là cuối một buổi hành trình thì mình sẽ bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm mà nó sẽ khác thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh các anh ấy anh ấy bảo là này em em hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy ạ vâng em không tin hả không tin không tin <laughs> thế xong rồi ông này ông nhự nhựng lại lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng nhưng à. mà ờ. nhìn thực tế thì kiểu hơi hơi, hơi sốc nhiệt ừ, nó sai sai sao đó đúng ờ, không em ừ. sao lại vợ em nó sốc nhiệt nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn đúng ạ cái, cái <laughs> đúng không? mà thì vợ em thì có thể là lúc đấy mình không không không có tỏ bày cái cảm xúc của mình là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình ừ. thường thôi ờ, nhiều khi nó nó nó chỉ làm được cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn em thì có cái cái thời gian dài ê, ờ, cuộc sống ở ở nước ngoài ê, ờ, nhiều khi sống độc lập một mình em có bạn gái bên đó à, trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói ừ. thẳng với là là nghĩa là anh đã từng có người yêu hiện em đã có người yêu tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó ừ. sắp thế nọ nó sắp ừ. chia tay thế nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà ừ. lý à. chưa, chưa có có kết thúc hết ừ. thực ra là khi mà anh quân anh có bảo là anh ờ, có bạn gái rồi tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều các cuộc gọi tới tấp tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó nghe em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu thế em bảo thế có kế hoạch kết hôn không bảo cũng không nói gì cũng bảo chưa em bảo ừ. thế thì cơ hội chia đều cho tất cả cơ hội chia đều cho tất cả ờ, em em em rất thẳng thắn em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào ừ. và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh à, ba phương án ừ. một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi còn nếu anh không lấy thì anh của anh lấy em em cảm ơn <laughs> và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng anh không nên quá. đi tìm một phương án khác vì em cũng 30 tuổi chặng đường của em vẫn còn dài làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh ừ. mặc dù thời điểm đó em không hề biết ừ, nghĩ là việt kiều đó nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào gia đình như thế nào tiền có không à, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư tức là không có một cái gì thông tin nhá nhưng em đều em nói luôn ngay khi về đất liền ạ nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời coi như là mình gặp nhau thế vui vui còn nếu không thì thôi quay lấy em cảm ơn đừng bao đừng đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa lại mất 5 năm mất 3 năm nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này khoảng độ là 9 tháng Ừ. Ô vậy cũng lâu rồi. Tại vì yeah. cũng lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Ừ. à đúng rồi. Okay. Là em lại về, trong cái chuyến em lên bờ xong là một thời gian là đi qua bạn. Xong em lại đi tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời à. còn lại của mình ừ. và mình sẽ ờ, tự cảm thấy hạnh phúc và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy đúng không? À gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không gia đình bên em thì uh, em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều không dẫn về một ngày nào không dẫn về trước luôn. khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về và em không biết nhà ông to ủa to vật vã to lắm thì luôn nhà ở đâu em, mà biết thế em còn tấn công nhà hơn. nhà, ở cầu giấy hà nội cầu giấy hà nội à. bố mẹ em thì cũng nói tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi vợ em nó nói nó trúng số <laughs> em nghĩ là đúng là cứ ờ, đam mê á ừ, rồi rồi vận may nó sẽ tới đúng thật ừ. sự luôn ạ à. vì em 87 đồng chí này 78 ừ hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi ừ. là các ừ. cụ đã không thích thế sao rồi lại tuổi vâng, vâng. lại tứ hành xung ừ, đồng chí này thì cũng cũng bày tỏ là bây giờ ừ, mẹ anh à, không thích em em mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi xung tuổi này kia thế em lại vẫn quan điểm cũ em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à <laughs> Em bảo thế đấy bảo Thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào Tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em à. Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn còn lo là anh còn đi và còn phải đi bước nữa 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi em bảo thế ừ. em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi ừ. Nghĩa là em vẫn tự tin em rất Đúng. tự tin ạ ừ. hay quá vâng em cuối cùng thì bây giờ sao tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ bạn lớn là 32 tháng ừ. đang học mẫu giáo mẫu lớp lớp mầm non còn một bạn nhỏ là 5 tháng em mới ừ. sinh 5 tháng rồi ạ ừ mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây ba ngày rồi <laughs> trời ơi vậy hả bà tức là bà bà năm nay bao nhiêu tuổi bà, bà năm nay bảy năm. À, bảy lăm và Trời. nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà và sau khi mà bạn bạn nhỏ kia hai tháng là cũng ngủ với bà một mình bà cân buổi tối hai đứa và là bây giờ là... bà cân hai đứa luôn vâng nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào dạ, hai con gái em hai, hai đứa gái, gái. Ôi. rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không dạ vâng ạ có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không lúc đấy, yêu không thấy là chắc phần... chắn luôn vì đấy, vì thực ra đấy, à. em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn á ừ, mà ừ. kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á cho nên không phát hiện ra điều này ôi ngáy to kinh khủng <laughs> mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ ừ, được ừ. Ừ. nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không vâng, vâng. chứ nó ngủ với bố chắc cũng cũng ngáy cũng may là em mặc dù kiên định nhưng nếu mà mà có nhỡ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say goodbye <laughs> may cho ông này ạ thôi nhưng mà cái ngáy đó không phải thật xấu đâu vâng, không xấu lắm cái đó là cái, cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình đúng, dạ, dạ, đúng, dạ, rồi. đúng không đúng, đúng rồi. rồi. rồi có tật gì nữa không không thực ra là vì anh này à, anh ấy rất là kiểu mô phạm ấy người rất là đạo mạo các thứ đó nên là có mỗi cái tật đấy thôi có gia trưởng không không gia trưởng vì bây giờ bọn em là thứ nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên uh, gia đình hay không lại không có luôn mà cái đấy là em em nhiệt tình hơn em nhiều hôm đi nhậu hai giờ hôm đến đón về <laughs> xong ai cũng bảo em là ôi sao mày mày phải nhân giống vội chồng mày sao chồng mày nó xuất sắc thế nó hoàn hảo thế không một lỗi gì luôn ạ thế là chúc mừng em đó à, nhưng mà là chăm con không có biết chăm con không có chơi với con hay không em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá rồi ờ, lại khen em sinh hai đứa mà em còn không biết cái có cái mới sinh á là có cái cái cái miếng dán bỉm á em cũng ừ. không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn là ông bố quốc dân ông chồng quốc dân luôn bây giờ à, là nhường cho em đó để em nói về cô bé hoang dã này đi vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ ừ. và đi về khuya về tối rồi có những cái cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi thì sau này các cái các cái bạn bè sẽ, sẽ tổ chức những cái cuộc ừ. hội ngộ với nhau thì tất nhiên là cũng có các kéo em đi ừ. thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè ừ. à, cũng có lần thì cũng uống rất tới mà ừ. sau đó em đưa về <laughs> ừ. vợ em thì có một cái là vợ em là cái em chưa hài lòng á ưu tú trong ừ. nghệ thuật sắp đặt ừ. tại gia đình à chắc là nó ngược lại tức là hơi bừa bộn đúng không à không em em cũng không em không định nghĩa giống anh mà <laughs> nhiều khi nó phải định nghĩa không ngang nắp đúng không <laughs> dạ vợ em thì nhiều khi đấy cũng là ờ, có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và uh, mọi thứ nó nó nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình mình không cảm thấy nó nó đúng vị trí À. trường phái trừu tượng à vâng trường phái trừu tượng đấy là đấy chị thấy ờ, ông, không à, ông ấy ông mô phạm cái độ à, mà kẻ xấu không? vợ ông ấy phải nói lòng vòng suốt ngày ông ấy ờ, bảo em là à. Dạ. sau quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế sao quần áo cứ vứt ra đây thế con cái nó lớn rồi thì à, nó học theo là à, bảo mà. thì anh dọn vào làm Mẹ sao đâu mà có bị ý kiến thế là... sau này là con gái học theo là à. chết em chết em đấy <laughs> em phải làm ba ba gấp ba lần á đúng không dạ, rồi vâng. rồi nấu nướng nấu ăn thì sao vào bếp khi nàng vào bếp thì sao Vợ em nấu những món mà nó, nó nó chuyên thống thì có thể là rất ngon đấy là theo cái cảm giác của em ừ. <laughs> tại vì lâu lâu mà em mới mới vào tại vì là đấy lâu lâu mới nấu cho một bữa đặc đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi ừ. như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là uh, cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy. của gia đình uh, ngon nóng sốt rồi uh, vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được được được trưởng thành một cách ừ. tốt và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn đấy đơn giản thế thôi đấy. không không gì cả cô nghe không cô like đấy <laughs> cô không nghe không cô like về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không thực ra thì ờ, em cũng thấy mình cũng cũng ờ, kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết rất yêu thương ừ. chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị ờ, trượt một chút ý y đúng không dạ, hơi ỉ lại ừ. một tí ừ. là đại khái là đã có người làm hết rồi nhưng có những lúc nhìn lại là cũng đang cũng thấy và cũng cũng cần phải thay đổi thôi bây giờ à, anh có một cái đề nghị như thế này dạ hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình à, vợ chồng son thì quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không hay muốn thể hiện điều gì hay đó với vợ mình tặng vợ mình một cái gì đó, không dạ. một cái gì đó bất ngờ surprise với like tinh tinh cũng được xíu. rồi em không bảo là tinh tinh nữa <laughs> em, xin phép hãy ờ, anh chị xin phép chương trình tổng ờ, tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này chúng ta về về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta và mong muốn rằng là bờ vai hai bờ vai này sẽ là nơi mà ờ, vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc để vợ lên đi nào sau. Ờ, thực sự là em là rất rất rất là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải năm chục năm nữa. Thế Đúng thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Ờ, và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh không phải mình em mà có cả con hai con nữa em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng trèo lái cả cái gia đình của mình phúc rất là biết ơn ông nhà cố gắng là sửa sửa cho em thêm nữa không vào em sửa ừ. <laughs> em sửa trời em sẽ sửa okay. cảm, cảm, cảm ơn chương trình à, quân với đài nhé dạ à, em tên là nguyễn minh trung à, em ờ, đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là bán kẹo kéo. Buổi à. tối á, hay đi ờ, bán quán nhậu đồ để hát cho người ta ừ. à, nghe với mình bán à, kẹo với lại bán à, vé số hai thứ luôn. Ai mua gì mua. Ừ. Thế hôm nay à, bây giờ trước khi vợ mình giới thiệu thì giờ em có thể hát tặng cho chương trình một bài hát được không? Dạ được, nhưng à. mà không biết hát dở mọi người đừng chơi nha. Bây giờ nè. <laughs> chưa biết ai hát dở hơn ai à tôi hát dở lắm á nha dạ. rồi mời dạ dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ con đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh nhìn em bước tay cầm tay vui đùa cùng với ai ánh mắt đôi môi ta đã cho trao nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn đợt nhân này Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi Để anh khoác lên thân mình màu đơn côi wow! Đã từng hứa nhau cho đến muôn đời sau Thôi được rồi <laughs> Mời em Dạ chào chị Hồng Dân Nhanh Quốc Thần với chào quý vị khán giả đây. Ừ, dạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hương Hôm nay em 31 tuổi là nội trợ à. dạ. Cho chị hỏi nè Trước đây là các bạn ờ, làm nghề gì em có tham gia vào một cái ờ, một cái hội sở hay là hội đoàn dạ, không? có em có ha, tham gia vào hội thanh niên khuyết tật thành phố ừ. Ờ. cũng là đang là vận động hai vợ chồng là đang là vận động viên uh, cử tạ thể thao khuyết tật Hai <laughs> đứa nè em em là cử tạ được bao nhiêu ký dạ chắc trăm rưỡi á trời đất ơi wow. <laughs> thiệt em, luôn á em tập tạ lâu chưa dạ cũng tám chín năm rồi đó vậy hả dạ, hôm nào là muốn luyện viên cho anh thuận nha <laughs> ủa rồi còn em em được bao nhiêu ký đẩy được bao nhiêu ký em đẩy được 75 ký Ồ, vậy là em bưng được anh Thuận đó <laughs> Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta uh, cho khán giả cũng như chương trình được biết rằng là các em lần, lần đầu tiên, gặp, tiên nhau, gặp ở đâu? nhau ở đâu và tình yêu các bạn chớm nở như thế nào dạ hồi năm cũng chở ờ, chắc 15 tuổi hay 16 tuổi gì đó em với vợ em có tham gia một cái ờ, gọi là khám với mẫu từ thiện do thành phố tổ chức ừ. dành cho người khuyết tật rồi xong rồi cái em gặp vợ em lần đầu tiên một cô gái wow nhìn vô là wow tuyệt vời quá đẹp ừ. nhưng mà dạm xuống chân thì lại khác hoàn toàn ừ. cái chân nó cũng giống như là bị cái lò xo mà bị sắn lại nó nói chung là bị nhiễm trùng thôi sau đó mà lúc đó cũng không không có làm quen gì á tự nhiên cái xếp mổ cái hai đứa mổ chung phòng luôn đó là phải với cơ hội mới vào mới hỏi chuyện thế còn hương hương, hương gặp anh này hương thấy thì sao dạ cũng ấn tượng luôn ảnh là ảnh cho mà xin gom để ăn ảnh nói là em ăn xin gom đi giờ cái em cũng vẫn lấy bình thường luôn mà không có để ý ai là người chủ động tỏ tình người kia em không à thì cái người đi cho xin gum là biết rồi gặp là lại cho đi chứ không có nhận về à, rồi ờ. đó à, em lúc đó là em à, nói chuyện hoài mà thấy vợ không để ý gì hết trơn á rồi xong rồi cái ờ, trước khi xuất viện á em có hỏi mẹ của vợ em là ủa nhà cô ở đâu hỏi nhỏ nhỏ thôi nhà dạ, cô ở ngay chỗ bến xe miền tây á nói ôi chết rồi nhận ra mình rồi cái ừ. xin địa chỉ luôn ừ. để ừ. để để về mình sức à, diện về mình có gì mình qua thăm với bộ qua thăm ừ. gì đó nói chuyện tiếp ừ. tới chừng qua thăm mình nói chuyện mà toàn nói chuyện với bà là vợ không ờ à, cô ấy đâu trốn đi ghét á à ờ. tức là trốn suốt luôn không có gặp không luôn không có gặp. về mới xuống hả nhưng mà sao vậy em ghét ổng sao dạ không thích không thích ừ. rồi em cứ sợ em trốn ở trên trốn trốn bà sợ ông lắm mà, ừ. mà mà mẹ vợ thì nói nó đi chơi đâu rồi con ơi nhưng mà em giờ mình dắt cái chừng thò xuống vậy nè bỏ con thò xuống vậy mà nó đâu chơi rồi <laughs> à, rồi xong rồi em có bỏ cuộc không cũng mấy tháng sau thấy qua ngày nào cũng qua thấy không có kết quả gì thôi cũng bỏ cuộc luôn rồi xong bao lâu thì thì thì thì tụi em gặp lại nhau nói chung là dán đoạn thời gian cỡ năm số năm lận á cái gì lâu lắm á coi như bỏ qua một bên đó là lúc đó là ừ. nói chung là em là buông trải nhiều lắm em đi làm đủ thứ chưa có khi em làm công nhân nữa đó mà bữa đó ờ, đang ngồi buồn buồn tự nhiên ở đâu có một cuộc điện thoại cái à, à, à em nghe nói à, alo à, phải à, anh trung không nói dạ, phải à, cái à, anh còn nhớ ai không cái em nói em là hương với ai sao anh không nhớ được anh thì chứ em còn hạnh hồn nữa đó ờ. <laughs> em không biết em nhận ra tiếng vợ em luôn trời khiến đó em ơi Ủa, bởi vậy ừ vì sao mà em lại gọi cho ảnh bữa đó em đi làm về cái em làm buồn quá em làm gì hương dạ em làm công ty cái em làm buồn quá có mẹ làm kế bên nữa nó hỏi mẹ mẹ cái mẹ còn số điện thoại của anh trung gì không mẹ nói mẹ còn tại vì mẹ thương anh trung lắm ừ. Nói là cho con mượn đi con điện thoại cho ảnh nói chuyện chơi cái em mới nói là hả giờ anh thương em không anh thương em thì anh qua ngày kia ba mẹ qua cưới em đi ô trời trời <laughs> Con ta đi trước về sau <laughs> Rồi dạ. em nhận được câu trả lời của anh ấy thì sao Cái anh nói anh nói vậy anh nói với ba mẹ Rồi ờ, xong rồi coi ngày nào thì qua Vậy đó hả Dạ Ủa, Nhưng mà lúc đó em nghe mà vợ em nói là anh về nói ba mẹ qua xin cưới em Thì cái cảm xúc em sao trời ơi cái đó là cũng ờ, vừa mừng mà vừa lo nữa lúc em có bồ không lúc ấy đúng ngay thời điểm đó, đó, đó bồ không đó nói thiệt nói thiệt ra thì cũng ờ, có có quen với một ờ, cô bé ừ. nhưng mà cô bé đó là quen với mình nhưng mà sau này cô cổ có bồ rồi cổ với bồ bồ cổ chia tay cổ mới quay lại đúng thời điểm với vợ luôn là ra yêu cầu là anh qua nói chuyện với bà ngoại em đi để cái gì hai đứa mình đến với nhau cũng là hai bên luôn hai cái lời đề nghị đó hai luôn. cái lời đề nghị luôn thế rồi cuối cùng em xử lý như sao nè cuối cùng rồi em suy nghĩ vậy giống như cái đó là em đánh cược với cả cuộc đời em hay sao á ừ nhưng mà em biết tính vợ em nói gì là làm liền còn mà qua chuyện một cái như bỏ cuộc ừ. không thôi luôn tâm đó. thôi ừ. luôn ừ. em chấp nhận đánh cuộc với cuộc đời em vậy đó ừ. rồi là em đồng ý đồng ý luôn ông có mời ba mẹ ông qua nhà nhà em không dạ có rồi lúc đó em sao thì em cũng nói thì cũng bình thường thôi đó con người bình thường từ đầu cũng như bình thường thôi <laughs> tức em không hề có tình cảm gì với trung dạ không không có không có gì hết em biết mà em biết vợ em không có tình cảm với em mà nhưng mà em sẵn sàng em sẽ nói cưới rồi về từ từ tình cảm em sẽ tạo tình cảm đó tới giờ em lên wow. em tự tin vô bản thân coi như là sau đó bao bao bao nhiêu lâu thì cưới nhanh lắm chừng tháng cưới rồi tháng là cưới trước khi cưới thì hai đứa có thường xuyên gặp nhau có đi chơi với nhau dạ không dạ không nắm tay còn không có nữa. nắm tay còn vô nắm rồi <laughs> nó chưa yêu luôn mà rồi cái gì tới nó cũng tới dạ đến ngày cưới đúng không dạ em hỏi đi chị không có dành cái đêm tân hồn vui không em thấy có gì đâu vui trời ơi sao vậy có làm được gì đâu vui vợ dạ, em có cho đụng đâu vui <laughs> tại đêm dạ. ờ, tân hôn á thì ổng lại gần á anh mở đồ che em này kia nằm ra cho thoải mái ừ. mà em không cho đụng vô bất cứ gì hết á tự em làm hết này kia à cọc phận đúng không cọc <laughs> phận đúng Rõ một phần lỗi luôn á trong một trong... tuần lễ không cho đụng luôn dạ, dạ. đúng em chị hỏi thiệt em lúc em có khóc không <laughs> trong một tuần lễ đó có lúc nào em rơi lệ không không ờ, em đâu bình thường có gì đâu mà rơi lệ tại vì vợ của em rồi chứ sao cũng được thôi hả à, có gì để làm thời gian thôi thời gian thôi từ từ mình sẽ có thời điểm đúng thích hợp là mình bụp thôi rồi bao dạ. bao lâu em bụp bao lâu em bụp <laughs> sau đêm tân hôn nó bao lâu thì bụp chắc 10 ngày quá 10, 10 ngày. vậy là cũng nhanh chứ ha, ha em số nhanh. khủng khiếp đó thưa quý vị ạ à. <laughs> à. em có thể chia sẻ cho chút xíu cái cảm giác của em như thế nào Trung thì cũng ờ, bỡ ngỡ nó nói chung là cũng không có gành gạch gì mấy phải lên ờ, google để tìm ừ. hiểu thêm có vất vả lắm không em cũng vất vả lắm <laughs> nhưng mà nhờ trời thương nó cũng cuối cùng nữa trời đất ơi <laughs> còn em sao mà em sợ cái gì mà của ổng mà cái gì có lông lông này kia em sợ lắm giống như con giống như con gì mà có lông cũng vậy em cũng sợ lắm bất cứ gì cũng vậy á như vậy là các bạn kết hôn bao lâu rồi tám chín năm rồi đó ừ. đến bao lâu hai em mới thật sự rằng là thấy yêu rằng nhau. là yêu nhau và cần có nhau à, cũng cỡ ờ, cỡ ba năm sau đám cưới bây giờ là em cảm thấy em yêu chồng em nhiều không dạ nhiều lý do tại sao tại vì ở chung á mình thấy hả ảnh ờ, lúc nào cũng quan tâm mình cũng thương mình bỏ cả bản thân của mình luôn á mà lo cho em luôn á ừ. bởi vì thấy tình cảm đó mình phải đáp lại thương ảnh nhiều hơn ngoài cái khó khăn cái chuyện kinh tế thì à, vợ chồng em còn gặp những khó khăn gì nữa dạ khó khăn về à, chuyện kiếm một đứa con Ủa hai bạn chưa có con hả? Dạ, dạ chưa dạ. Ồ vậy là hai bạn đến đúng chỗ luôn rồi đó dạ. <laughs> Nói để cho hai bạn cảm thấy là Có một cái hy vọng Một không? cái hy vọng là bởi vì á Hầu như những cặp vợ chồng mà khó khăn hiếm muộn Mà các bạn đến đây xong rồi á thì Sau khi mà tham gia chương trình nói ra hết được những cái khúc mắc trong lòng mình đối với người bạn đời của mình hai người tự dưng cảm thấy rất là hiểu nhau rồi sau đó thì ở ờ, uh, chương trình chúc rồi anh thuận nhất là anh thuận này khi mà yeah. anh dạ. chúc xong rồi hầu như là có bầu hết dạ yeah. Dạ. nhưng mà là các em có đi uh, khám thì bác sĩ nói như thế nào dạ có đi khám uh, bệnh viện uh, hùng dương à, bác sĩ nói bị tắc bòi bòi trứng rồi có, em có tham gia một chương trình em cũng uh, kiếm được số tiền cũng khá khá cũng dắt vợ em vô chung uh, ờ, bệnh viện hùng dương để mổ à. để cho thông giờ trứng ra ừ. mổ nó nằm đó trong đó cũng từng lại em nuôi á là lâu chưa có đây cũng cỡ mấy tháng rồi ừ không sao đâu em nếu mà tìm ra được một cái nguyên nhân rồi đó thì dạ. vào đã giải quyết rồi thì anh hy vọng sẽ có chắc, những chắc. cái dấu hiệu tích chắc, cực chắc. đến với uh, hai vợ chồng em anh chúc cho hai vợ chồng em dạ. à, lúc nào cũng yêu thương nhau à, dạ. tất cả những khó khăn đều nắm tay nhau vượt qua hết và đặc biệt sẽ có một phép nhiệm màu dạ. sẽ có một em bé kháu khỉnh à, đủ đầy dạ. mạnh khỏe sẽ xuất hiện trong năm sau dạ giống như anh quốc thận vậy hả? à, biết sao không có ờ, tại vì này có cái cái trường hợp của tụi em á chị nghĩ là ngoài cái việc mà những cái lời chúc phúc của chương trình cũng như là của anh thuận ha thì em nên tham khảo một chút là là bởi vì cái cái cái vòi trứng nó còn ừ. bị tắc nó chưa có thành công á ừ thì mình còn nhiều rất nhiều những cái phương pháp thì mình sẽ tham khảo bác sĩ và bác sĩ sẽ giúp cho tụi em cái chuyện đó yeah. Dạ. và với cái lời chúc rất là chân thành này của chương trình như của anh quốc thuận thì chắc chắn là em sẽ có em bé dạ cảm ơn à, và điều đầu tiên anh ờ, khuyên em rằng là hãy đừng bao giờ bi quan và hãy lạc quan và thậm chí luôn luôn nghĩ trong đầu con cái là trời cho yeah. Dạ. có yeah. Dạ. thì đón nhận không có thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này yeah. cứ gì thì cứ thoải mái cứ lạc quan biết được chừng Tuấn là có sao à. <laughs> Đúng không nào? Dạ. À. dạ cảm ơn Rồi bây giờ Nãy giờ vui cũng có Nói chung là nó buồn chút xíu cũng có Đúng không? Dạ. Thôi giờ tới cái chuyện này mới vui nè Chuyện này ai cũng thích chân nè Bánh nhà lòng nóc chợ đó Bánh nhà lòng nóc chợ Để tật xấu ra đi Không có tật xấu gì không Hương? Đại hội dạch mặt Dạ có Tật xấu mà đau đớn không? Xấu, xấu đau Ở dơ Chơi game Ở dơ sao tả đi Trời ơi, ở dơ lắm em mà đi làm về hay gì kia rác nên là anh ơi dọn giùm em đi em đi tắm ừ. xong rồi em ra em dọn phụ anh ờ để đây chút xíu anh dọn cho xong đi ra cái cũng nằm y nguyên nữa rồi còn còn, nữa còn mà cái chơi game là em phản đối á sao vậy tại vì chơi game là là em chơi game đá banh ờ. giờ hỏi anh cái chân em vậy em đâu có đá được đâu em phải chơi game đá banh em đấm bằng tay cho nó cỡ như là à nói chung mình là em cũng đam mê đá banh đam mê đá banh hâm mộ đá banh lắm nhiều khi lúc trước chưa có vợ hai ba giờ sáng thức coi đá banh á từ ờ. khi có vợ đâu dám thức nữa đâu ngủ luôn chồng em có lãng mạn không có tặng bông tặng hoa gì thường xuyên không dạ không mỗi lần bị chở đi ngang cái thấy bông á anh ơi bông đẹp quá anh ơi nói vậy thôi à cũng thôi à đi, đi luôn. luôn đi luôn đi luôn đi em... ăn đi em ơi em nói à, chi? em nói thôi giờ mua cho em bông thôi anh dắt em ăn hai tô phở cho nó lành cho rồi <laughs> nói vậy không á rồi bây giờ tới em nói cô, cô ấy có tật xấu không trời nóng lắm nóng như là trương phi vậy á mỗi lần mà cãi lộn hay gì là hay đập đồ nhưng mà em có chiến thuật hay lắm Ừ. mỗi lần mà cãi lộn đúng không em chở xe ngoài công viên là chỗ nào vắng vắng người á chỉ có hai đứa thôi rồi em chở em em cứ thoải mái em chửi anh gì chửi tôi đã đi ờ có mình anh nghe thôi là muốn đập không có bông hoa gì đập đi rồi thôi <laughs> rồi nấu ăn ngon không rồi nấu <laughs> ăn mới cưới về <laughs> em nói anh mùng ba tết làm con gà mẹ em đâu biết đâu mẹ em cứ nói ờ, con hương làm cho mẹ con gà để cúng cái vợ em cầm cái dao ra đứng vậy nè xong rồi ngó con gà xong rồi giờ ngó dòm em đó ủa cái gì em đó trời ơi em thấy con gà em sợ quá anh ơi sao em làm được cái nói ờ, sao em sợ vậy em thấy nó lông nhiều quá em sợ <laughs> à nó sợ lông quá nó lông từ đầu lông hương nó nói nó sợ lông, lông là nó sợ à <laughs> cái em nói ủa vậy hả anh đâu biết đâu thôi gì uh, ờ, kêu ba anh làm sao làm xong rồi kêu nấu nồi cháo đi vợ em nấu lúa không có chịu khai ra là không biết nấu ăn đại rồi đi cũng ừ. cũng nói ờ, giờ để để em nấu nấu cho hòa wow, nấu xong rồi lên cái nồi cháo á <laughs> trời ơi nấu cháo mà ba chén ba chén gạo <laughs> trời ơi trời xong rồi kiếm cái kiếm con gà kiếm cái đầu đâu không thấy cái đầu đâu hết trơn em thấy cái đầu em sợ dạ giật rồi tại vì em nuôi tưởng tượng lắm cái con gì mà em thấy nó dòm em em dòm nó em thấy tưởng tượng chặt cái đầu bỏ trước rồi <laughs> mà cha là phải ăn cái đầu chỉ mỗi lần là cha hỏi cái đầu đâu rồi nói cha con xin lỗi con lỡ chặt cái đầu bỏ không <laughs> cha còn cha cười rồi em thì ở dơ vợ em có ở dơ không trời ơi vợ em là thuộc loại là cực kỳ sạch chút xíu bụi gì cũng ý kiến cũng cũng cũng la mắng em hoài sạch sẽ mất là trên người em mà chỗ nào có lông nhiều là bà kêu cạo hết đi <laughs> tức là bạn nó tóm lại là sợ lông thôi <laughs> Rồi còn cái gì nữa không? Thôi bắt người ta vạch mặt nhau hoài à Vậy Mà thấy dễ thương quá Thật ừ. ra các em kể về tật xấu của, của, của, của người kia mà anh thấy rất là đáng yêu <laughs> Rồi bây giờ thì là Trung Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em muốn uh, vợ em thay đổi là bớt nóng tính lại Rồi mình phải nên kiềm chế, biết tiết chế lại chút xíu ừ. Đừng có để cái độ nóng mà nó lên ừ. tới gọi là 100 độ C Rồi thứ hai nữa là cười nhiều xíu Mặt lúc nào cũng căng căng à Sao? Ăn đi, ăn đi, ăn đi Đó, <laughs> vậy đó vậy đó Mặt căng lắm, nó nổi cười dễ thương dễ sợ Không, chứ cười là anh uh, xin uh, được <laughs> tiếp lời chung xíu rằng là dạ. Em hãy nên cười Bởi vì gương mặt em cười rất đẹp Xinh lắm luôn á rồi còn dạ. em em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì mong à, anh ấy là sẽ là <laughs> quan tâm đến em nhiều Căng hơn đó. bớt ừ. chơi game lại dạ. ở sạch chút xíu thể dục đi cho bụng ốm lại vậy là nhiêu đó là em nhiêu đó thôi <laughs> giờ nói lại lần nữa y chang vậy nha mà, mà nói cười. kiểu khác em mong muốn anh quan tâm em nhiều hơn ừ bớt chơi game là trời ơi nổi da gà quá tại <laughs> ông quen hết chín năm đúng không tạ giờ nè hương nãy có nói là trung chưa bao giờ mà thể hiện một cái hành động lãng mạn hay có một lời nói hay một cử chỉ gì đó thì hôm nay nhân đến chương trình vợ chồng son và đặc biệt là trong cái giây phút này em có muốn nói điều gì với vợ em không à, nhìn vợ mình đi à, nhân à, tham gia chương trình này có mặt à, anh quốc thuận chị hồng vân và các cả khán giả à, tuy hai vợ chồng mình có nhiều lúc cũng khắc khẩu có những cái à, quan điểm trái ngược nhau nhưng mà em hãy yên tâm anh lúc nào cũng yêu em có dạ. sửa đổi không <laughs> có sửa đổi không anh sẽ sửa đổi vì em rồi dạ, hứa nha vậy dạ. rồi ôi đó cười dịu dàng đó hứa nghe <laughs> chương trình đó cũng à, xin chúc tụi em nè yeah. à, hạnh phúc nè chắn sẽ có em bé trai dạ. gái gì cũng được dạ, dạ. cũng được à, đến dạ. với gia đình tụi em nha dạ. dạ. rồi cảm ơn tụi em rất nhiều dạ, dạ cảm ơn rồi. Dạ.